mày bớt quánh nó là không thôi tôi đập mày sanh bệnh á mười mấy triệu mày điên đâu? cái đâu này mười mấy triệu trời đất ơi ngồi xuống mà coi này trời mày đừng nói cái quần này mười mấy triệu nha tôi còn nghĩ nhiều mày điên đầu quán một cái quần chỉ mười mấy triệu mua cái quần lách tao không biết youtube nó trả được nhiêu tiền cho mày à? đủ tiền đưa anh đó anh tôi cảm ơn ăn tiền mày chắc nó sống thọ đây nè xài đi con trời cái gì vậy trời đứa cha vừa gọi tao phải làm gì vậy mày làm gì tao mới thấy mày vậy Gì vậy? Đi, mẹ không tắm tao hôn mày nữa Ok bố bay Nhanh, dạ, đi lẹ Trời, chạy cái kiểu gì Về nhà đây đi mày Sanh bệnh à Xin lỗi con vợ mày coi Trời ơi, trời ơi Tại sao con phải nhận cho ông Tại sao Con làm con kiếm tiền cực khổ mà Tại sao con phải trả nợ cho ông Bà không làm gì bà làm Bà hết thuộc chữ rồi hỏi cuộc đời còn có bao nhiêu lần mười năm nữa Giờ tao thắng rồi à nuôi con thì nó dễ còn con nuôi nó nhục